<coughs> kinh địa tạng bồ tát bốn nguyện thần thông trên cung trời đao lợi phẩm thứ nhất phát hiện thần thông ta nghe như thế này một thợ nọ tại cung trời đau lợi đức phật vì thanh mẫu mà thuyết pháp lúc đó bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả chư phật và đại bồ tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp rồi đồng khen ngợi rằng đức phật thích ca mâu ni có thể ở trong đời ác bộ trưởng hiến sức đại trí huệ thần thông chẳng thể ký bàn để điều phục chúng sinh căng cường làm cho chúng đó rõ pháp khổ pháp vui khen xong chư phật đều xa thị giả kính thăm đức thế tôn bây giờ đức như lai Mỉm cười phóng ra trăm nghìn vừng may sáng rỡ lớn như là vừng may sáng rỡ đầy đủ, vừng may sáng rỡ đại từ bi, vừng may sáng rỡ đại. Vừng may sáng rỡ đầy đủ, vừng may sáng rỡ đại từ bi, vừng may sáng rỡ đại trí huệ, vừng may sáng rỡ đại bát nhã, vừng may sáng rỡ đại tam muội, vừng may sáng rỡ đại kết tường, vừng may sáng rỡ đại công đức, vừng may sáng rỡ đại phước đức, vừng may sáng rỡ đại quy y, vừng may sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất cả thuyết vừng may sáng rỡ như thế rồi lại nói ra thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ tiếng trì giới độ tiếng nhẫn nhục độ tiếng tinh tấn độ tiếng thiền định độ tiếng bát nhã độ tiếng tử bi tiếng hỷ xả tiếng giải thoát tiếng vô lậu tiếng trí huệ tiếng sư tử hống tiếng đại sư tử hống tiếng mây sấm tiếng mây sấm lớn trời rồng hội họp khi đức phật phát ra bất khả thuyết bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong thời có vô lượng ức hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi ta bà cũng cõi nước phương khác cũng đến hội họp tại cung trời đau lợi như là trời tứ thiên vương trời đao lợi trời tu diệm ma trời đô xuất đà trời hóa lạc trời thao hóa tự tại trời phạm chúng trời phạm phụ trời đại phạm trời thiếu quang trời vô lượng quang trời quang âm trời thiếu tịnh trời vô lượng tịnh trời biến tịnh trời phước sinh trời phước ái trời quang quả trời nghiêm sức trời vô lượng nghiêm sức trời nghiêm sức quả thiệt trời vô tượng trời vô phiền trời vô nhiệt trời thiện kiến trời thiện hiện trời sắc cứu cánh trời ma hê thú la cho nên trời phi tưởng phi phi tưởng xứ tất cả thiên chúng long chúng cùng với chúng quý thần đều đến hội họp lại có những vị thần ở cõi ta bà cùng có nước phương khác như thần miễn thần sông thần rạch thần cây thần núi thần đất thần sông trầm thần lúa mạ thần trụ ngày thần trụ đêm thần hư không thần trên trời thần trụ ăn uống thần cây cỏ các vị thần như thế đều đến hội họp là có những vị <clears throat> đại quỷ vương ở cõi ta bà cùng có nước phương khác như áp mục quỷ vương đạm huyết quỷ vương đạm tinh khí quỷ vương đạm thai loạn quỷ vương hành bệnh quỷ vương nhấp độc quỷ vương từ tâm quỷ vương phước lợi quỷ vương đại kinh quỷ vương các vị quỷ vương như thế đều đến hội họp Đức Phật phát khởi. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài văn thù sư lợi pháp văn tự đại Bồ Tát rằng Ông xem coi tất cả chư Phật, Bồ Tát và trời dòng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác đều đến cung cờ, <clears throat> nay đều đến cung trời đao lợi họ học như thế, ông có biết là số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư lợi bạch Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn nếu dùng thần lực của con trong nghìn kiếp cũng không biết được là sâu bao nhiêu đức phật bảo ngài văn thù sư lợi rằng đến ta dùng phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết số thánh phàm này đều của ngài địa tạng bồ tát từ thời kiếp lâu xa đến nay hoặc đã độ được độ chưa độ hoặc đã thành tựu được thành tựu chưa thành tựu ngài văn thù sư lợi bạch đức phật rằng từ thọ lâu xa về trước con đã tu từ thọ lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngại nghe lời đức phật nói đó thời tiên nhận liền còn hàng thiếu quá thanh văn trời dòng tám bộ chúng và những chúng sinh trong đời sau dầu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc là sinh lòng nghi ngờ, giờ cho con lại vâng đi nữa cũng chưa khỏi hủy báng. Cũng mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài để tặng Bồ Tát Ngài tu hạnh gì lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn thù Sư Lợi rằng, ví như bao nhiêu cỏ cây lùm rừng lúa mè che lau đá núi bụi bặm trong cõi tam thiên đại thiên, cứ một vật là một sông hàng rồi cứ số cát trong một sông hàng một hạt cát là một cõi nước thì trong một cõi nước có một hạt bụi nhỏ là một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đang làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên. Cũng là những thuở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn là bậc thanh văn và bích chi Phật. Này văn thù sư lợi, ai thần thiện nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về thời sau nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe được danh tự của Địa Tạng Bồ Tát hoặc là khen ngợi hoặc là chiêm ngưỡng vái lại hoặc là xưng danh hiệu hoặc cúng dường nhận nên vẽ khắc đắp sơn hình tượng của ngài địa tạng bồ tát thời người đó sẽ được 100 lần sinh lên cõi trời đau lợi vĩnh viễn chẳng còn bị xa đọa vào chốn ác đạo trương gia tử phát nguyện này văn thủ sư lợi trải qua bất cả thuyết bất cả thuyết kiếp lâu xa về trước tiền thân của ngài địa tạng bồ tát làm vị trưởng giả tử lúc đó trong đời có đức phật hiệu là sư tử văn tấn có túc văn hạnh như lai Trương giả tự thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp nghìn phước trang nghiêm mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đẳng tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Sư Tử Văn Tân cô túc vận hạnh như lai bảo trương giả tự rằng muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sinh bị khốn khổ. Này văn thủ sư lợi trương giả, giả tử nghe nói xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tột số chẳng thể kế xét ở đời sau tôi vì những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi trước Đức Phật sư tử Phấn Tấn Cụ Túc Quản Hạnh Như Lai Ngài lập nguyện rộng đó nên đến nay đã trải qua trong nghìn muôn nước vô số bất khả thuyết kiếp mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà La Môn nữ cứu mẹ lại thọ bất khả thương nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật ra đời hiệu là Giác Hoa định Tử Tại Vương Như Lai. Trong thời tượng pháp của một người con gái dòng bà La Môn, Người này nhiều đời chưa phước sâu dài mọi người đều kinh nể khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thường theo hộ vệ, bà mẹ của người mê tín tà đạo thường kinh trên ngôi tam bảo. thổi ấy mặc dù thanh nữ đem nhiều lời phương tiện, khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sinh tránh kiến nhưng mà bà mẹ người chưa tin hắn. Chẳng bao lâu bà ấy chết thần hồn xa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thanh nữ biết rằng người mẹ lúc còn sống không tin nhân quả liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sinh vào đường ác Thanh nữ bèn bán nhà đất sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp vẻ oai dung đủ cách tôn nghiêm. Thanh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sinh lòng kinh ngưỡng tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác độ tất cả trí huệ nếu Đức Phật còn chủ ở đời. Thì khi mẹ tôi khuất tôi đã bạch hỏi Phật chắc thế nào không rõ mẹ tôi sinh vào chốn nào. Nghĩ đến đó thanh nữ buồn tuổi rơi lệ chiêm Chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi, bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng thánh nữ đương khóc kia thôi đừng có bị ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế, từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sinh vào chốn nào trên hư không lại có tiếng bảo thanh nữ rằng ta là đức phật quá khứ giác qua định tự tại vương như lai mà ngươi đương chiêm bái đó thấy ngươi thương như mẹ trội ân thường tình của chúng sinh nên ta đến chỉ bảo thanh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống tay chân mình vậy đều bị tổn thương những người đứng bên vội vàng đỡ dậy một lát sau thanh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư không rằng cúi mong đức phật xót thương bảo ngay cho rõ chỗ thất sinh của mẹ con né thân tâm của con sắp chết mất đức gia qua định tự tại vương như lai bảo thanh nữ rằng Cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sinh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong thanh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ, nên thanh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu Đức Giác Hoa Định tự Tại Vương Như Lai. Trải suốt một ngày một đêm bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đốt sôi sùng sục có rất nhiều thu giữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên giật mặt biển chạy dạo bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái Số nhiều đến nghìn buôn thuật chìm thuật nổi trong biển bị các thú giữ dành nhau ăn thịt lại thấy quý giả xoa hành thù đều lạ lùng hoặc nhiều mắt, nhiều tay nhiều chân, nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngoài miệng bén nhọn rừng gươm. Lùa những người tội gần thu giữ rồi quỷ lại trục bắt người tội túm cọc đầu chân người tội lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thanh nữ nhờ những sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ có một vị quỷ vương tên là vô độc đến cúi đầu anh tiếp hỏi thanh nữ rằng hai thay Bồ Tát ngài có duyên sự gì đến chốn này? Thanh nữ hỏi quỷ vương rằng đây là chốn nào? quỷ vương vô độc đáp rằng đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thanh nữ hỏi rằng tôi nghe trong cái thiết bị có địa ngục vậy anh có thiệt như thế chăng? Cô độc đáp rằng thiệt có địa ngục. Thanh nữ hỏi rằng nay tôi làm sao để đến được chỗ địa ngục đó? Vô độc đáp rằng nếu không phải sức oai thần cần phải do nghiệp lực ngoài hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thanh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế và có những người tội cùng và các thu giữ. Cô độc đáp rằng những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi riêng phù đề mới chết trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho, lúc sống kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm thấy bao khổ nơi địa ngục. Tự nhiên họ phải lội qua biển này, cách biển này mới muốn do tuần về phía đông là có một cái biển những sự thống khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó là có một cái biển nữa những sự thống khổ trong đó lại càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vời ra đồng gọi là biển nghiệp chính là ba cái biển này vậy. Thanh nữ lại hỏi Quỷ Vương Vô Độc rằng địa ngục ở đâu, Vô Độc đáp rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc cây đó 500 chỗ, đủ không lường sự khổ sở, bậc cây nữa có đến nghìn trăm cũng đầy không lường sự thống khổ. Thanh nữ lại hỏi Đại Quỷ Vương rằng thân mẫu của tôi vừa mới mất gần đây không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Vô Độc hỏi rằng thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống cần làm những nghiệp gì. Thanh nữ đáp rằng thân mẫu của tôi mê tín tà đạo khinh chê ngôi tam bảo hoặc có lúc tạm thời tin tranh pháp xong rồi trắng kính dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ đoạn lạc vào đâu cô đầu hỏi rằng thân mẫu của bồ tát tên họ là gì thanh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi bà la môn thân phụ tôi hiểu là thi la thiện kiến thân mẫu tôi hiểu là duyệt đế lợi vô độc đáp vô độc chắp tay thưa thanh nữ rằng xin thanh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn giàu quá lắm nữa tuổi nữ duyệt đế lợi được sinh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phước lành cúng dường chùa tháp thờ Đức Gia Khoa Điện Tử Tại Vương. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đẳng thác sinh cả. Nói xong vị vương chắp tay chào thanh nữ mà cáo lui. Lúc đó thanh nữ dường chiêm bao trật tĩnh rõ biết việc đó rồi bèn đối trước tháp tượng của Đức Gia Khoa Điện Tử Tại Vương mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng <clears throat> Tôi nguyện từ nay nhận đến đời vị lai những chúng sinh nào mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng đó được giải thoát. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng vị vương vô độc trước đó nay chính là ông Tài Thủ Bồ Tát còn thanh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Ha ha ha,